nếu như mà các bạn chú ý lắng nghe thì các bạn sẽ nghe một tiếng tạch của dây bếp nó đã đóng lại có nghĩa là bếp đã tự động khóa ra thì có một số nơi bán khác họ quảng cáo đây là cá chín năm chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu ăn á mà nước nó có trào ra bên ngoài thì nó sẽ chặn vào đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt nhưng các bạn chú ý một điều đầu chia lửa này đây nó nằm cao hơn là cái bề mặt bếp của chúng ta nên nếu như mà có xảy ra tình trạng mà nước nó có trào ra thì cái khả năng mà nó chặn vào đầu chia lửa này để khiến cho lửa tắt là cực kỳ thấp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 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái quay cảm biến tiếp xúc với cái đáy nồi mà nhiệt độ nó sẽ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin thì khi mà các bạn mua pin này ở cửa hàng chúng tôi các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn 3V đây là nguồn 3V đây thì với cục nguồn 3V này thì các bạn có thể ghim trực tiếp vào ổ điện và đầu chờ đầu chờ luôn sẵn bên không biết đây để mà sử dụng đây mà không cần cái pin các bạn sẽ ghi được cái bộ điện và đầu chờ đây đây tôi phải bên trên mà hết đây đây biết sử dụng nguồn 3V vẫn hoạt động bình thường biết bên phải đã khóa ra không tính năng của cạn nồi ở đây chúng ta sẽ có đây là nắp che đầu chia lửa bằng inox thì với loại nắp che này các bạn có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không lo về cái vấn đề sẽ bị xảy ra mục xét hoặc là bể như những loại nắp sắt không thông thường đối với loại nắp sắt thông thường á các bạn sử dụng thời gian dài thì nó sẽ ra tình trạng bị mục mục hoặc bị bể bị uh, mòn mòn đi nhưng đối với loại nắp inox inox này á thì các bạn có thể sử dụng thoải mái mà không lo về vấn đề đấy thì công dụng của nắp che đó là giúp ngọn lửa chúng ta nó sẽ được tỏ đều ra nó không chụm một chỗ bạn sử dụng mâm và vỉ này để mà nướng á thì các bạn nên trong ít lượng nước á và bên trong mâm hướng phía dưới này để trong quá trình các bạn nướng á, cái hơi nước sẽ bốc lên thì thực phẩm các bạn nướng á, nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn đây bếp bên trái cũng đã phá ờ, ra sau tính năng nước cạn nồi đây đây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 thì các bạn lưu ý một điều như thế này nếu như mà các bạn sử dụng nguồn power bên này á không nếu mà các bạn sử dụng ở, ở cái hàng giờ này á thì các bạn phải để bên này trống nếu như bên trong đây có pin á thì các bạn phải lấy ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng nguồn ở cái hàng giờ này á mà các bạn vẫn lấy pin bên trong đây á, thì khi mà hết thời gian vô cấm thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì giờ nó vẫn còn cái nguồn điện á được tiếp vào bên trong bếp thì các bạn hãy lưu ý cái điều này thì đối với dòng cái dòng này á, thì nó có rất là nhiều ưu điểm vượt trội hơn những dòng việt nam chúng ta